Dạ, Jimmy Thái xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Cảm ơn sự à, quay trở lại của quý vị với chương trình Straight Talk với Jimmy Thái. À, giống như Jimmy đã promise tuần rồi là mình có khá là nhiều những cái câu hỏi từ khán giả và đây là hôm nay cũng là một cái dịp mà Jimmy sẽ à, cố gắng trả lời thêm khoảng chừng năm sáu câu hỏi về cái vấn đề làm sao mà mình có cách uh, giao tiếp và cách à, nói chuyện trong à, gia đình giữa cha mẹ với con cái hay là giữa anh chị em với nhau chủ đề tuần trước mình đã nói rất là nhiều về quan hệ giữa vợ chồng à, kỳ này thì chúng mình sẽ đặt cái trọng tâm nhiều hơn về cái cách nói chuyện giữa cha mẹ và con cái à, và bây giờ thì à, chúng mình xin đặt à, được đọc cái câu hỏi đầu tiên à, làm thầy ơi cho à, em hỏi làm sao để sống hòa hợp trong gia đình có ba thế hệ à, làm sao để có thể sống hòa hợp trong Ờ, ba thế hệ trong một cái, cái căn nhà à, cái câu hỏi này chúng mình nghĩ nó cũng khá là là là thực tế tại vì rất là thực tiễn vì trong cái cuộc sống ở Việt Nam hay ở Mỹ à, chúng ta cũng tới một cái giai đoạn mà không còn chỉ là à, bố mẹ với con cái nhiều khi là có con cái cũng sinh con sinh cháu mà họ vẫn à, dọn về nhất là trong cái thời gian à, Covid trong hai năm qua có nhiều bạn không có công an việc làm hay là không có khả năng ở được ở ngoài à, vì nhà cửa như San Diego bây giờ quá đắt à, quý vị muốn mua căn nhà 3 phòng ngủ ít nhất cũng phải có 800 900 tới 1 triệu à, đô la thì cũng khá là nặng cho nên nhiều khi người ta dọn về ở chung với nhau thì khi mà mình ở chung như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái xích mích hay những cái xung đột cho gia đình thì làm thế nào để mà mình sống hòa hợp với nhau à, cái điều mà Jimmy à, tư vấn cho nhiều người à, gọi vào đài hay gọi riêng qua mình đó là mình nói thứ nhất á, à, khi mà mình có ba hay, hay nhiều khi có bốn cái thế hệ sống chung trong gia đình với nhau như vậy á, thì trước hết đó, mọi người phải nên à, có một cái cái tinh thần à, trách nhiệm à, bên bên à, đạo Phật nó có cái câu là hiểu và thương à, và lúc nào thì Jimmy à, chỉ thì Jimmy cũng dùng trên cái nguyên tắc này mình hiểu và thương đúng không tại vì nhiều khi mình thương nhau nhưng mà mình cũng sẽ có những cái sự đụng chạm nhưng một khi mà mình đã có cái sự hiểu biết trong nó nữa thì hiểu được là à cái người này giờ này họ cần làm à, bao nhiêu người cần phải có à, làm việc trong văn phòng mỗi người cần phải có nói chuyện trên Zoom hay là mỗi người phải có những cái meeting trên Zoom với nhau như vậy thì không thể nào là cái nhà lúc đó mà một người nhà lại lại mở máy ra hút bụi hay là à, hay mở máy xây à, sinh tố hay cái gì trong bếp thì nó rất là ảnh hưởng tới những người còn lại à, thì cái đó là cái mà mình phải hiểu nhau chẳng hạn như là à mình giao quy quy ước với nhau là trong khoảng từ 7 giờ tới 8 giờ sáng khi mà mọi người chuẩn bị ăn sáng thì lo xay hay làm những cái gì có tiếng động từ 8 giờ cho tới à, 10 giờ sáng hay là 11 giờ sáng đó là những cái lúc mà mình thay họp trong công việc thì mình nên tránh sử dụng những cái máy móc mà nó ồn ào à, đó là đừng có sấy tóc đừng có hút bụi à, đừng có xây mở máy xây sinh tố để cho mọi người vẫn có thể à, họp với nhau được còn nếu mà những người mà sử dụng những cái căn phòng chung chẳng hạn như là phòng khách để mà làm việc á, thì có thể mình vào trong cái phòng làm việc của mình và muốn cho người ta không có thấy được cái phòng mình nếu mà phòng mình bề bộn quý vị có thể đổi cái background đúng không à, giống như Jimmy là cái góc làm việc của Jimmy quý vị nhìn phía sau không phải là background đây đây là cái cái cái, cái tường thiệt nhưng mà mình có một cái không gian và mình mỗi cần khi mà làm việc uh, quay VNTV như vậy Jimmy cũng vào cái, cái không gian này của mình để quay để mà tất cả những người khác trong gia đình họ đang làm công việc uh, buổi chiều họ không có bị ảnh hưởng vì khi mình nói chuyện uh, lớn như vậy trước cái ống kính thì cũng có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh khi mà có cuộc họp trong văn phòng hay là trong làm việc với cái team của họ thì đó là những cái mà mình phải nói chuyện trước trong gia đình với nhau để mọi người hiểu được là à cái giờ nào là giờ mình có thể làm được những chuyện này và giờ nào mình giờ mình nên tránh và à, có những chuyện mà có thể quý vị né qua được thì có thể đợi khi mà à, buổi sáng mọi người ta hay có những cuộc họp thì mình tránh làm những cái chuyện đó buổi chiều hay là sau khi ăn cơm tối thì gia đình không còn ai làm việc họp hành nữa thì mình cần làm những cái việc gì mà nó ồn ào như là hút bụi hay là giặt giũ áo quần hay là mở những cái máy giặt mà nó chạy nó có nhiều tiếng động đó, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới nhiều người đó đó là cái mà chuyên nghĩ nó rất là thực tế và mình cần phải có những cái cái cái, cái, cái thảo luận và những cái quy định với nhau như vậy thì uh, thì một lần nữa nếu mà mình có những cái sự hiểu biết như vậy và mình đồng cảm mình thương với nhau mình hiểu nhau là à bây giờ mình có những cái, cái different generation mình phải chống sống thế hệ mình sống chung trong nhà thì phải có những cái quy quy ước mình giao như vậy thì tôi nghĩ là ngay cả nhà Jimmy cũng phải có những cái quy định như vậy để tránh cái sự ồn ào à, để mà khi ba bốn người đều làm việc trên Zoom mình vẫn không bị ảnh hưởng nhau à, đó là những điều mà Jimmy khuyên à, nên nên áp dụng một cái chương trình như vậy để quý vị có thể à, cùng sống hòa được với nhau trong một cái gia đình mà có có ba bốn thế hệ thế à, cái, cái câu hỏi số 2 mà Jimmy có thể uh, trả lời đó là cái câu hỏi mà khá những bạn à, ở Việt Nam và không hẳn là những bạn Việt Nam không mà những bạn mà từ Việt Nam à, đã qua định cư bên Mỹ và à, cho dù là qua định cư cũng khá là lâu bên Mỹ và vẫn có cái, cũng mỗi lần gặp Jimmy cũng hay hỏi cái cái câu hỏi này là khi mà à, thầy hơi cho em hỏi khi thầy mới đặt chân đến đến Mỹ thầy không có biết nói một chữ tiếng Anh mà tại sao bây giờ thầy có thể à, nói tiếng Anh là một người diễn giả à, rất là rất là chuyên nghiệp như vậy À, thì trước hết cái này là cảm ơn cái câu hỏi này của quý vị và Jimmy cũng muốn xin nói cho rõ ràng á, là không phải là một sớm một chiều mà Jimmy có được cái khả năng mà cái nghệ thuật phụng biện và cái khả năng diễn thuyết trước đến mong như ngày hôm nay đâu à, ngay cả ngồi mà làm việc với quý vị trên VNTV này nó cũng là một cái quá trình mà mình đã rèn luyện khá là nhiều và những cái chương trình lúc đầu thì nó không có có suôn sẻ như như vậy và mình phải làm việc khá là nhiều phải phải tháng phải năm từ từ là mình mới có được cái sự tự tin để mình ngồi trước cái ống kính hay là trước uh, khán giả live tức là uh, thâu hình trực tiếp đó thì thứ nhất là Jimmy uh, khuyên quý vị nên nên cho mình cơ hội cho mình thời gian chẳng hạn đặt cho mình là 3 tháng 6 tháng hay một năm để mà mình uh, phát triển những cái kỹ năng này chứ không phải là một sớm một chiều về cái chuyện cái chuyện học tiếng Anh không phải là mấy chục năm trước khi Jimmy mới có bị ngay tới bây giờ một trong hai uh, hai cái chuyện mà sáng nào Jimmy cũng phải rèn luyện cái bản thân của mình đó là thứ nhất là Jimmy nghe cái CNN 10 10 phút right 10 đây là 10 minutes là 10 phút cái buổi sáng nào Jimmy mở mắt ra là cũng phải mở cái đài CNN 10 để lắng nghe 10 phút vì đó là cái cách mà Jimmy nghe họ trình bày trong vòng 10 phút mà làm sao họ kể tóm tắt được ba bốn cái chuyện quan trọng nhất trên thế giới à, nếu mà quý vị vô uh, YouTube hay là quý vị uh, search Google là CNN10.com à, uh, thì nó sẽ hiện ra à, thứ nhất là mình vừa hiểu được tất cả những chuyện gì đã xảy ra thế giới và thứ hai nữa là chúng mình cũng nghe học hỏi được cái cách à, trình bày của người biên tập viên cái người sướng của viên trong vòng à, 10 phút mà làm sao anh ta có thể trình bày được ba bốn cái chuyện khá là quan trọng trên thế giới mình vừa hiểu được tiếng Anh mình vừa nghe tiếng Anh mình vừa coi được một người à, trình thuyết trình chuyên nghiệp như thế nào và chúng mình còn học được cái cách làm sao mà mình trình bày cái vấn đề à, mình chọn cái chủ đề mình trình bày cái vấn đề trong vòng 10 phút mà có thể được ba bốn cái đề tài đó là một cái thứ hai nữa là thường thường buổi chiều hay là à, khi mà Jimmy tập thể dục mà nếu mà có cơ hội Jimmy vẫn nghe một cái TED Talk về cái TED Talk là TED uh, à, Talk là nó là Technology uh, Entertainment and Design right cái TED Talk mà quý vị vô tedtalk.com á uh, .com là nó sẽ có rất là nhiều chủ đề và những cái đề tài nó chỉ trong vòng chừng 10, 15, 16 phút thôi và một ngày nếu mà quý vị cố gắng nghe được một cái chương trình TED Talk như vậy á, thì mình sẽ học hỏi được một cái điều rất là hay đó là một nhà chuyên gia một người chuyên nghiệp người ta thuyết trình về một cái đề tài gì đó và người ta à, quay lại và người ta để lên cái video cho mình à, bản thân Jimmy cũng đã có cái, cái cơ hội được trình bày một cái TED Talk à, một lần vào năm 2017 rồi và Jimmy biết là tất cả những cái gì mình cái kinh nghiệm trong cả mấy chục năm của mình mình dồn lại trong vòng 12 phút để mình có một bài nói chuyện trước trước đám đông như vậy cho nên những cái chương trình đó nó rất là chuẩn và uh, nếu mà quý vị muốn nghe những cái chương trình và trình thuyết trình bằng tiếng Anh thì quý vị có thể nghe và có thể nếu mà tiếng Anh mình chưa có giỏi lắm mình có thể bật cái subtitle á cái cái closed caption đó, CC là cái closed caption mình dịch tiếng Việt là cái subtitle thì nó sẽ giúp cho quý vị vừa nghe mình vừa đọc được cái chữ tiếng Anh ở dưới vậy à, thì cái đó nó sẽ giúp và nếu mà quý vị cố gắng rèn luyện cái bản thân như vậy mỗi ngày thì chuyên minh bảo đảm quý vị đó là mỗi cái người mà chuyên minh khấu trong vòng một tháng trời là cái khả năng À, nói chuyện tiếng Anh và cái khả năng nghe tiếng Anh và cái khả năng um, trình bày bằng tiếng Anh của mình đã tiến bộ rất là nhiều ok cái câu hỏi số 3 à, cái câu hỏi này thì chúng mình nghĩ nó khá là, là đặc biệt có thể là vì từ một cái bạn trẻ nào đó à, thầy ơi cho em hỏi ngành nào phát triển trong vòng năm tới 10 năm nữa ạ à? thì câu này nó không có dính dáng thẳng về cái cái communication là cái khả năng hùng biện hay là cái cách nói chuyện nhưng mà cái này nó về cái định hướng trong tương lai và cái này là cái Jimmy uh, rất là thích tại vì khi mình định hướng cho tất cả những bạn sinh viên trẻ tại Mỹ, tại Việt Nam hay tại Nhật hay tại Hàn Quốc hay là tại bất cứ nước nào cũng vậy mình lúc nào mình cũng cho họ thấy là trong vòng 5 tới 10 năm nữa thì những cái ngành nghề gì là những cái nghề phát triển Đấy. thì cái mà Jimmy có thể nói chắc chắn á, là à, quý vị ngành về y tế à, nếu mà mình học bác sĩ mình học y tá là trong vòng 10 năm à, ờ, 5 năm 10 năm nữa chắc chắn là quý vị không bao giờ lo thất nghiệp tại vì người ta không có đào tạo đủ y tá và bác sĩ trong tương lai và cái cái population là cái cái dân số thì càng ngày càng lớn nhất là tại Mỹ cái cái dân số những người mà quá 50 60 70 ở Mỹ càng ngày nó càng nhiều lên đúng không thì người ta rất là cần tất cả những cái dịch vụ về y tế này thế nên nếu mình học y tế học bác sĩ học y tá học về um, bên Mỹ nó có một cái nữa nó gọi là physical uh, physician assistant tức là người ờ, trợ lý bác sĩ những cái ngành nghề này rất là rất là thông dụng uh, về khoa học kỹ thuật chắc chắn quý vị sẽ thấy là cái điện thoại thông minh của mình đúng không tất cả những cái app những cái ứng dụng trong đây quý vị nó thấy rất là nhiều và nếu mà quý vị là programmer là computer designers hay là computer engineer thì chắc chắn là mình sẽ có rất là chuyện làm nhiều chuyện làm à, cyber security là làm cái nào để mình bảo vệ cái, cái hệ thống an an toàn an ninh của mạng à, thì đó là những cái rất là cần thiết Jimmy ờ, làm trong cái nghề technology và một cái nghề high tech uh, uh, technology mình biết là mình không có đi tìm được uh, cyber security engineer enough tức người kỹ sư về tất cả những cái an ninh mạng như vậy và những cái ngành nghề mà nó sẽ trong tương lai mà chúng nghĩ nó cũng rất là mạnh mà mình cũng đang cố gắng tập trung để mà mình hướng dẫn cho tất cả các bạn kỹ sư đó là những cái ngành chẳng hạn như AI, artificial intelligence, right? À, mình dùng mình không có hiểu chính xác cái chữ artificial intelligence tiếng việt là cái gì mình đại khái là mình nói đó là những cái cái, cái sự um, trí thông minh nhân tạo uh, hay là cái gì đó artificial intelligence uh, data data mining uh, data science uh, data scientist uh, tất cả những cái dữ kiện thông thông tin trên cái toàn cầu càng ngày nó càng nhiều và nếu mà quý vị học tất cả những cái ngành để mà mình nghiên cứu tất cả những cái dữ liệu data đó right? data analyst để mà giúp cho tất cả những cái công ty nó có những cái, cái thông tin này và nó biết làm cái gì với cái thông tin đó vì cái, cái số lượng thông tin bây giờ nó quá là nhiều đi và và những cái số lượng máy móc mà nó connect được internet thì ngày nó quá là nhiều và nếu mà mình hiểu được tất cả những cái thông tin này mình hiểu được cái cách để mà mình làm marketing hay để là mình sales hay là mình à, làm ảnh hưởng tới mình có thể thuyết phục họ mua được tất cả sản phẩm của mình thì đó là những điều rất là, là lợi hại à, hai cái điều nữa mà Jimmy có thể chia sẻ mà chắc chắn bảo đảm trong vòng 10 năm tới rất là thành công rất là cần thiết thứ nhất nữa là um, robotics tức là những cái con robot đó, right? những cái robot thì mình chế robot hay là mình phải viết phần mềm cho robot hay là mình làm những cái việc giúp robot nó làm tất cả những việc trong nhà của mình đó cái robotics là một cái nó sẽ sẽ là rất là là, là phổ biến trong vòng năm 10 năm tới Uh, automatic uh, auto autoless driverless car tức là những cái mà lái xe và quý vị thấy bây giờ không có cần người lái nữa tại vì người ta có những cái phần mềm để nó tự động nó lái chiếc xe tất cả những cái autonomous uh, car driving đó là, là rất là là cần rất là nhiều kỹ sư rất là nhiều người làm trong cái ngành đó uh, và cái cuối cùng mà Jim nghĩ uh, rất là phổ biến nữa đó là cái drone technology tức là quý vị thấy những cái chiếc máy bay Ờ, máy móc nhỏ nhỏ mà nó bay và nó có thể quay phim nó chụp hình và nó có thể ờ, dùng trong cái ờ, chiến tranh nữa tức là trong cái chiến trường mình có thể dùng tất cả những cái máy bay đó nó bay ra nó dò thám và khi mà nó phát hiện địch có thể nó có nó mang những cái lượng chất nổ nhỏ trong máy bay đó và nó nó phóng xuống và nó sẽ nó sẽ um, phá mấy cái cái, cái cái quân địch ở ngoài cái enemies của mình cái kẻ thù của mình trong trong chiến trường đó là một trong những uh, cái cái military technology mà chúng nghĩ nó rất là powerful và nó xuất phát từ cái drone technology mà ra xong rồi à, cái bộ quốc phòng của Mỹ nó chỉ dùng tất cả những cái drone technology đó và nó áp dụng vào trong cái cái chiến trường và chúng mình nghĩ đó là những cái cái cái khoa những cái ngành mà rất là thuận tiện tiến nó rất là phổ biến trong vòng 5 tới 10 năm tới rồi bây giờ mình sẽ qua cái chủ đề um, nó bỏ qua cái chủ đề uh, máy móc hay khoa học kỹ thuật mà mình đổi chút xíu về những cái chủ đề mà nó có à, tính chất tính cái nó có cái tính cách à, về thay đổi bản thân một chút xíu nha câu hỏi thứ tư mà chúng mình xin được trả lời đó là thể làm thế nào để tiêu diệt được những cái à, những cái cảm xúc à, cảm xúc tiêu cực à, trong trong mình làm thế nào để tiêu diệt những cái cảm xúc cảm xúc tiêu cực à, Jimmy xin uh, translate cái câu này sang tiếng Anh để để coi là một cái hiểu cái câu này nó chính xác hay không nha tức là how to eliminate những cái negative những những những cái negative feeling hay những cái, negative thought trong cái đầu óc của mình đúng không tức là làm sao mình tiêu diệt những cái cảm xúc tiêu cực uh, minimize tất cả những cái những cái negative uh, thought and feeling hay là cái uh, cái emotion của mình um, cái điều này là cái điều mà chúng mình nghĩ nó rất là quan trọng khi mà uh, mình có những cái chuyện uh, mà mình phải gặp phải trong cái cuộc sống chẳng hạn như là bạn uh, bị trầm cảm vì covid hay là phải ở nhà mình không có được ra đường mình không có đi làm mà gặp người mà chỉ làm việc qua qua zoom không thì có những người người ta bắt đầu người ta bị những cái những cái trầm cảm những cái này và người ta bị là depression đó thì cái khi mà Jimmy uh, coach cho những người này thì một cái mà Jimmy khuyên uh, là mình phải uh, chơi với tất cả những người bạn nào mà họ có cái tính chất uh, họ có cái cái cái cái tinh thần của họ tích cực hơn tức là mình phải surround it mình phải bao bọc mình với tất cả những người mà có cái sự có cái sự tiếng Anh nó gọi là cái positive um, uh, energy people right những cái người đó người ta chẳng hạn như họ sẽ sẵn sàng lúc nào cũng kéo nhau đi thể dục thể thao hay là đi ra chạy bộ hay là đi uh, chơi uh, một cái gì đó rất là thực tế thay vì chỉ ngồi trước cái tivi trước cái mạng hay là trước cái cái cái, cái iPhone của mình cái phone của mình thì đây là những người người ta sẽ đi leo núi họ sẽ đi uh, chơi biển họ sẽ um, ra chơi thể thao là đi ra cái gym để mà cái phòng tập gym đó thì hoặc là đi thiền hay là đi um, tập meditation hay là đi uh, take a you know um, walk hay là practice mindfulness thì những cái người này là những cái người mà Jimmy consider đó là gọi là positive um, friends trong cái circle của mình Đấy. tức là mình tránh tất cả làm những cái chuyện gì mà quý vị nghĩ cái càng tiêu cực hơn chẳng hạn như là cứ đi nhậu đi nhạc ngồi tán dốc hay là mình thị phi thì đó là những cái mà càng lúc nó sẽ làm cho cái cái cái những cái cảm xúc tiêu cực của mình nó lớn lên trong khi nếu mình bỏ những cái đó đi mình tập trung vào đi tập thể dục thể thao bỏ thì giờ dẫn con cái đi biển chơi dẫn ờ, thì giờ dẫn dẫn con chó của mình đi walk around the neighborhood hay là đi park đi công viên rồi này nọ thì đó là những cái việc làm mà chúng mình nghĩ đó rất là, là tích cực và muốn muốn bỏ đi cái tiêu cực thì mình phải làm những việc tích cực và cái uh, cái điều một trong những cái việc rất là tích cực đó là làm thiện nguyện chẳng hạn quý vị có thể đi volunteer à, đi xuống phát đồ ăn cho những người homeless ở San Diego downtown của mình hoặc là quý vị volunteer đi làm thiện nguyện cho đi tình nguyện à, nấu ăn cho Ronald McDonald à, tức là đây nó hay có những cái bệnh viện và người ta hay cần những người tới đây mà giúp nấu ăn nấu uống hay dọn dẹp trong nhà bếp quý vị chỉ cần bỏ hai ba tiếng ra đi làm cái đó một cái quý kèm thôi quý vị về vì bảo đảm quý vị là mình sẽ cảm thấy cái cuộc sống mình rất là phục viên mình nó rất là rất là hạnh phúc vì mình thấy là khá là nhiều người ở ngoài đó họ có rất là đau khổ người ta à, có con nhỏ mà đã bị cái bệnh à, ung thư và mình thấy tất cả những cái sự khổ đau đó của họ và mình có cơ hội mình giúp họ được thì mình về mình sẽ thấy cuộc sống của mình khá là hạnh phúc và mình không có còn suy nghĩ tiêu cực nhiều như là như là khi mà mình không có cơ hội đó nữa ok so điều điều mà Jimmy bảo đảm quý vị là đi làm thiện nguyện và đi tập thể dục thể thao là lúc nào quý vị cũng sẽ cảm thấy mình suy nghĩ rất là tích cực và không có bỏ ra những cái suy nghĩ tiêu cực ok rồi một cái câu hỏi cuối cùng Jimmy nghĩ là mình sẽ trả lời câu hỏi này để mà mình à, trước khi mình chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay đó là làm sao để cái thay đổi được chính cái bản thân mình thì cái câu này nó cũng khá tương tự như là cái câu trước là làm thế nào để mà tiêu diệt được những cảm xúc uh, tiêu cực thì câu hỏi này thầy giúp em làm sao thay đổi được chính mình và cái câu hỏi cũng gần gần như vậy đó làm sao xóa bỏ đi những cái toàn đi những cái quá khứ buồn đấy bỏ đi những cái quá khứ buồn thì thay đổi bản thân mình hay bỏ đi tất cả những cái quá khứ buồn thì Jimmy nghĩ à, mấy cái này nó cũng nằm chung chung với nhau tại vì cái này nó thuộc về cái tâm vậy thì mình sẽ nói cái tâm khi mà bạn muốn thay đổi mình khi mà bạn muốn à, bỏ đi những cái chuyện buồn trong quá khứ và mình muốn à, thay đổi thì nó cũng có à, rất là gần nhau thì cái câu hỏi đầu tiên là mình phải tự hỏi cái bản thân mình là tại sao mình muốn thay đổi như vậy tại sao cái why á, tiếng Anh nó gọi là why và chúng nghĩ cái này rất là quan trọng khi mà mình đã hiểu được cái why rồi á, thì quý vị tìm hiểu cái how và cái what thì rất là dễ tại khi mình hiểu được cái tại sao mình muốn thay đổi thì làm thế nào để thay đổi và làm cái gì để thay đổi thì chuyện đó nó đơn giản thôi để thành Jimmy nói một cái chuyện uh, cụ thể là um, mấy các em hay hỏi Jimmy cái câu này uh, thầy ơi hai nếu mà thầy có cái cái cái sự hối tiếc gì trong những cái quá khứ của mình và nếu mà thầy có một bài học và quay trở lại để nói về cái của cái bản thân mình khi mình 20 tuổi cái Jimmy lúc 20 á, là mình sẽ khuyên lời lời khuyên gì tức là nhìn vào cái quá khứ và mình sẽ có cái lời khuyên gì cho cái bản thân của mình khi mình còn trẻ thì Jimmy không bao giờ thích nghe cái câu này hết trơn á tại vì cái cuộc sống á, đối với Jimmy những cái gì mà mình đã trải nghiệm trong quá khứ cho dù nó là thành công hay thất bại nó đều là những cái bài học và nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều cho nên không bao giờ Jimmy nghĩ là à nếu mình quay về cái lứa tuổi 20 thì mình sẽ thay đổi cái cuộc sống mình hoàn toàn không hẳn là như vậy mà thay vì suy nghĩ như vậy mình sẽ phải suy nghĩ như vậy tất cả những gì mình đã trải nghiệm từ hồi mình 20 30 40 đó là những cái bài học và nó sẽ giúp cho mình ngay ở cái tuổi 50 này mình sẽ làm ra những cái việc gì tốt hơn cho cái cuộc sống mình lúc mình 60 70 80 cho nên lúc nào mình phải nghĩ về tương lai mình mình forward thinking đó right tức là những cái gì mà quý vị ngày hôm nay mình học hỏi được quá khứ đúc kết những cái bài học đó lại và nói à trong vòng 10 năm 20 năm tới mình muốn làm chuyện gì thì khi mà quý vị à, chuyển cái mindset của mình tức là thay đổi cái cách nhìn của mình và thay vì cái nhìn về cái quá khứ và cái ngồi đó buồn hay là tiếc à, và luyến tiếc tất cả những chuyện thời gian đã qua hay những cái công việc đã qua hay là những con người mình đã qua bỏ nó đi đi mình sẽ tập trung vào hôm nay và mình nghĩ là à đây là những cái việc mà mình đã học hỏi được và kể từ ngày hôm nay 10 năm tới 20 năm tới mình cần làm cái gì và mình sẽ đạt được cái gì hay mình phải đi tìm những người bạn nào mình chọn những người thầy nào để giúp cho mình đạt đến cái việc 10 năm 20 năm tới thì chị mới nghĩ là cái chuyện đó nó thực tế và nó tốt hơn là suy nghĩ về quá khứ và cứ là tiếc nuối tất cả những cái đó đó là cái cái quan niệm của mình là như vậy nhưng mà khi quý vị muốn làm được như vậy thì nó có một câu cụ thể là tại sao quý vị muốn thay đổi Đấy, chẳng hạn như là mình thấy quá khứ của mình nó rất là buồn hay là những người bạn mình chơi trong quá khứ nó không có tốt hay là những người mình thương yêu những cái quan hệ những cái relationship quá khứ của mình nó không có được uh, tốt lắm nó không có mang nhiều cái hạnh phúc cho mình thì phải tìm cách thay đổi và thì khi thay đổi trước hết là phải hiểu được cái tại sao khi quý hiểu được cái cái tại sao là à bây giờ tôi muốn cuộc sống tôi tốt hơn tôi muốn cho cái thân thể tôi nó khỏe mạnh hơn tôi muốn cho cái tinh thần tôi thoải mái hơn và tôi muốn từ bỏ tất cả những cái đó thì lúc đó là quý vị mới hiểu được cái why như vậy rồi á thì mới đặt ra là à bây giờ tôi muốn sống khỏe mạnh hơn thì tôi phải ăn uống tốt hơn tôi phải tập thể dục nhiều hơn nếu mà tôi không muốn à, có những cái cuộc sống mà lúc nào nó cũng buồn và nó ủy mị thì quý vị không có nên nghe những cái bản nhạc mà nó cứ nói chung là những cái bản nhạc mà nó cứ rên rỉ hay là nọ bỏ tất cả những cái đó đi đừng có nghe những bản nhạc nữa bây giờ mình có thể nghe pháp mình nghe những cái những cái chuyện chẳng hạn như thế thoát là những cái mà nó giúp cho cái tư duy của mình nó mở ra và nó giúp cho lúc nào mình cũng suy nghĩ cái tinh thần nó tích cực hơn vậy còn nếu mà quý vị muốn nói là ồ bây giờ tôi muốn à, không có muốn à, sống khổ nữa không có muốn sống nghèo nữa quý vị phải đi học đi nghe những cái khóa mà người ta chỉ mình làm thế nào để tiết kiệm tiền hay là biết cách đầu tư và làm thế nào để mà à, mở những cái à, những cái cái small business là những cái những cái shop những cái tiệm gì mà mình thích vậy thì đó có rất là nhiều sách để người ta chỉ cho mình học những cái đó thì mình thay vì cái ngồi mà suy nghĩ những chuyện cũ bỏ đi mình phải có cái cái tại sao mình thay đổi thì cái how và cái what nó rất là dễ một khi mình đã hiểu được cái why rồi thì cái how và cái what rất là dễ đó nếu mà quý vị cần á, liên lạc về đài liên lạc về với Jimmy Jimmy có thể tổ chức những cái chương trình buổi thuyết trình những cái buổi học thì quý vị có thể giúp cho quý vị thay đổi được cái, cái tư duy và mình ra một cái kế hoạch để quý vị có thể mà lên cái kế hoạch để trong vòng 3 tháng hay là 6 tháng sau mình sẽ thay đổi cái cuộc đời và thay đổi cái cái cái cái, cái, cái suy nghĩ cái sống của mình ok thì với cái câu hỏi cuối cùng như vậy quý à, Jimmy hy vọng là là mình đã có cơ hội trả lời thêm được năm sáu câu hỏi nữa trong cái, cái, cái danh sách cái list càng ngày nó càng dài um, và again một lần nữa nếu quý vị cần những cái câu hỏi có những câu hỏi gì mà cần đưa về đài hay là liên lạc với Jimmy thì có thể là mình sẽ tạo những cái buổi nói chuyện khác để mình trả lời những câu hỏi này và trong khi chờ đợi những cái câu hỏi mới của quý vị thì chị My xin à, cảm ơn cái sự lắng nghe của quý vị à, trong vòng à, mấy chục phút vừa qua và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần thông tin tới xin chào tạm biệt